có thời điểm hai tàu này đã áp sát tới mức chỉ cách nhau 10 mét. Tuy nhiên báo chí Việt Nam im thinh thích, không đưa tin gì về vụ việc này. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời người đứng đầu dự án Miyosu Biển Đông ở Đại học Stanford cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc ông Ray Powell cho biết theo dữ liệu dựa trên tín hiệu của hệ thống nhận diện tự động AIS từ hai tàu này, tàu hải cảnh Trung Quốc CCG 5205 và tàu kiểm ngư 278 Việt Nam đã tiến gần nhau một cách điên rồ vào lúc khoảng 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 3 theo giờ địa phương. Tàu kiểm ngư 278 của Việt Nam đã bám đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc CCG 5205 từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3. Mặc dù tàu Trung Quốc to hơn tàu Việt Nam một cách đáng kể, sau khi áp sát chừng 90 phút, tàu Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đến chiều 27 tháng 3, tàu hải cảnh này đã đến vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Ông Ray Powell cho AFA biết, mặc dù có sự khác biệt về kích cỡ nhưng tàu Việt Nam khá táo bạo. Tàu Trung Quốc to gấp đôi tàu Việt Nam chắc chắn đã có một cuộc chạm trán rất căng thẳng. Theo AFA, vụ việc này xảy ra ở vùng biển cách bãi tư chính 50 hải lý, tương đương 92,6 km về phía nam, được biết đến như một điểm nóng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông. AFA nhắc lại tàu hải cảnh này của Trung Quốc đã từng bị lên án vì tiến đến gần chỉ cách tàu hải cảnh Philippines khoảng 137 mét vào tháng trước. Khi đó, tàu hải cảnh này còn chiếu đèn laser vào thủy thủ đoàn của Philippines khiến họ bị mù tạm thời. Với vụ việc này, Manila đã gửi công hàm phản đối và Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố ủng hộ các đồng minh Philippines của chúng tôi. Không rõ Hà Nội sẽ tỏ thái độ như thế nào đối với vụ tàu hải cảnh này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và áp sát tàu kiểm ngư Việt Nam. Hình ảnh, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu kiểm ngư 278 của Việt Nam đã bám sát tàu hải cảnh Trung Quốc CCG năm 2005. AFA dẫn lời ông Colin Cole, một nhà phân tích hàng hải ở khu vực, làm việc tại Singapore nói 10 mét giữa hai tàu là quá gần để thoải mái di chuyển và tùy thuộc vào trạng thái của biển, nguy cơ va chạm là khá cao. AFA cũng dẫn lời một sĩ quan hải quân cao cấp đã nghỉ hưu của Việt Nam nói rằng hai tàu này chắc chắn đã thoát được một vụ va chạm trong gan tấc nhờ đi ngược chiều nhau và ở tốc độ rất chậm. Nếu chúng đi cùng chiều thì đã không thể tránh khỏi va chạm vì khoảng cách giữa hai tàu là quá gần và quá nguy hiểm. Trong quá khứ, tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu tuần tra của Việt Nam, nhưng điều này đã không diễn ra trong những năm gần đây, vị sĩ quan này nói. AFA cho biết tàu hải cảnh CCG 5205 rời Tam Á thuộc đảo Hải Nam vào ngày 11 tháng 3 và đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 3 năm 2023. Sau đó nó di chuyển đến khu vực có tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa các quốc gia ở Biển Đông trước khi vào lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ hai vào ngày 21 tháng 3 trong vài giờ. Lần thứ ba, tàu này lại vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 24 tháng 3 và bị tàu kiểm ngư 278 bám đuổi. Tàu kiểm ngư 278 tên chính thức là tàu giám sát nguồn lợi thủy sản Việt Nam KN278 thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tàu này rời căn cứ vào ngày 13 tháng 3 và đeo bám chặt chẽ theo tàu hải cảnh Trung Quốc kể từ đó. AFA cũng nhắc lại vào tháng 7 năm 2021, tàu kiểm ngư 278 đã từng bám theo một tàu hải cảnh khác của Trung Quốc là tàu CCG 5202 vì tàu này quấy rối các hoạt động thăm dò khí đốt của Việt Nam. Trước đó, trong khoảng thời gian từ 9 tháng 3 cho đến ngày 25 tháng 3, cũng theo dữ liệu Maritime Traffic, tàu Hải dương địa chất 4 của Trung Quốc đã lai vãng trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong khi tắt hệ thống nhận diện tự động. Hiện tại chưa có thông tin về hành tung của tàu này, AFA cho hay.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 ngành tòa án cần lưu ý để không được xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai. Điều đáng nói là phát biểu của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trở nên đáng chú ý hơn trong bối cảnh bốn cô tiếp viên hàng không mang ma túy và gây tranh cãi. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi thăm gặp lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao. Truyền thông nhà nước cho hay, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nói rằng vụ bắt giữ không phải tình cờ mà qua quá trình theo dõi, thu thập thông tin, trong khi đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh lại tuyên bố tạm thời trả tự do vì chưa đủ cơ sở để khởi tố 4 tiếp viên hàng không này, theo như lời khai của họ rằng không biết hành lý có chứa ma túy. Cùng lúc, cộng đồng mạng đang râm ran lời đồn rằng một trong bốn cô gái kia là cháu của ông Võ Văn Thưởng. Truyền thông nhà nước tường thuật rằng trong cuộc họp với ban cán sự đảng và lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu bật nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án Việt Nam đó là phải đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Ông nhấn mạnh vào yêu cầu xây dựng thể chế tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá, bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, pháp quyền, nghiêm minh, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ rằng mỗi phán quyết quyết định của tòa án đều liên quan đến sinh mạng chính trị và thậm chí là sinh mạng con người, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Vì thế không được xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai hoặc với yêu cầu cao là không được để xảy ra sai. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình tại cuộc gặp. Có lẽ ông Thưởng là quan chức nhà nước đầu tiên quan tâm và nhấn mạnh đến quyền con người, quyền công dân điều mà chế độ Cộng sản rất coi nhẹ và thường xuyên chà đạp. Không rõ ông thực sự coi trọng các quyền này hay là đang sử dụng nó như một quân bài trong tình huống bất lợi cho người thân của ông. Nếu ông thưởng với vai trò chủ tịch nước thật sự xem trọng quyền con người, nếu ông biết rằng mỗi bản án là số phận của một con người, thậm chí là một gia đình, thì mong rằng ông có thể chỉ đạo cho ngành tòa án xử lại hàng ngàn bản án oan sai từ trước tới nay giải oan cho những người dân vô tội đã và đang chịu tù đầy và cho Hồ Duy Hải, cho các con cháu của cụ Lê Đình Kình và những tù nhân lương tâm bị bắt chỉ vì họ thực hiện quyền con người. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Ông Thưởng cũng yêu cầu tuyên truyền giải thích rõ ràng về nội dung vụ án, về áp dụng pháp luật trong vụ án, về tính chất, mức độ của hành vi vi phạm trong bối cảnh con người cụ thể để nhân dân hiểu đúng các quyết định của tòa án. Tuy nhiên, có lẽ ông cần nói thêm, trong trường hợp tòa án xử oan sai dẫn đến cộng đồng phản ứng thì nên xử lý tòa án như thế nào? Ví dụ vụ tòa án chấp nhận vật chứng vụ án được công an mua ngoài chợ đưa vào như trong vụ Hồ Duy Hải. Phải chăng ông Thưởng cũng chỉ đang chỉ rõ hướng dẫn cho bên dưới cách làm sao để bịt miệng dư luận để dư luận phải hiểu theo đúng ý của tòa, của công an, chớ không phải nói trái ngược. Theo đài VOA, quyết định của Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc thả 4 cô tiếp viên hàng không mang ma túy đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Việt Nam. Tuy nhiên, VOA dẫn lời Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là vấn đề đang có nhiều ý kiến trái chiều, sự việc đang trong quá trình điều tra và khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chứng cứ khác, cơ quan công an sẽ vẫn xử lý, không phải kết thúc hoàn toàn.